Một con microphone thu âm USB đến từ nhà Audio Technica thì gồm có những gì? Một microphone, một chân đế và một giấy sạc TC. Với thiết kế rất là tinh tế, nhỏ gọn để trên bàn như thế này thì phù hợp cho các bạn không cần phải sử dụng với những sao kẹt Ờ, rồi mình sẽ sử dụng cái microphone này tích hợp sau kẹt bên trong cắm trực tiếp vào máy vi tính phía trước thì bên tay phải mình nó sẽ có âm lượng của cái micro thì mình có thể tăng giảm âm lượng tùy thích ở trên này cường độ âm thanh của micro đầu vào và bên phải của mình sẽ là âm lượng của tai nghe kiểm soát monitor trên tay có thể là tăng giảm tùy thích các bạn ha Phía sau nó sẽ có một cổng để mình sẽ kết nối tai nghe vào để kiểm soát âm thanh. Với tốc độ lấy mẫu 24 bit trên 96 kHz, bốc hướng cardioid và giải tần đáp ứng là 20 Hz cho tới 20 kHz. Ok, mình đang thu tín hiệu trực tiếp từ cái microphone Audio Technica AT2020 USB X này. Đối với microphone này phù hợp cho những bạn sáng tạo nội dung, làm video hoặc là podcast hoặc là thu âm kể chuyện lại hoặc là voice. Bây giờ mình sẽ test một đoạn podcast cho các bạn nghe chất lượng của con microphone này ha. Tuổi trẻ ta sống hết mình với thứ được gọi là đam mê Ok, nếu các bạn muốn sở hữu hoặc là tư vấn kỹ hơn thì hãy liên hệ đến trang web bellstudio.vn